Nhận định chuyên sâu, phân tích kèo và dự đoán tỷ số trận Malaysia gặp Thái Lan. Trong khuôn khổ vòng bán kết lượt đi AFF Cup 2022, Malaysia sẽ có cuộc tiếp đón Thái Lan ở trên sân nhà của mình. Trận đấu được đánh giá là sẽ hết sức nảy lửa khi mà cả hai đều hướng đến lối đá mở. Malaysia đang có phong độ khá cao khi đã thắng 4 trên 5 trận gần đây. Họ sở hữu đội hình đồng đều cùng với sự nhanh nhẹn trong các pha đua tốc độ, nhất là sau những tình huống phát bóng dài có được lợi thế sân nhà cùng với lối đá kỵ dơ, đặc biệt là thành tích đối đầu bất bại trước Thái Lan, giúp cho Malaysia có nhiều cơ hội để chiếm ưu thế ở trận bán kết lượt đi này. Ở bên kia sân, Thái Lan cũng có màn thể hiện tương đối ấn tượng khi đã thắng 3 trên 5 trận gần nhất. Đội hình ổn định cùng với lối đá khoa học luôn mang tính đột biến và tạo sự bất ngờ cao. Chuyến hành quân lần này của thầy trò huấn luyện viên Alexander Polking sẽ gặp không ít khó khăn khi mà Malaysia không phải là một đối thủ dễ chơi đã được minh chứng qua 5 lần đối đầu trước đó họ chưa có một chiến thắng nào. Thái Lan luôn được đánh giá là cửa trên của Malaysia. Nhưng làm thế nào để giành chiến thắng là điều mà lâu nay họ vẫn chưa làm được. Trong 4 đội bóng vào đến bán kết thì trừ Malaysia, ba đội còn lại chưa để thua. Thậm chí là Việt Nam còn chưa để lọt lưới. Tính cả trận chiều ngày 6 tháng 1 vừa qua, hòa 0-0 với Indonesia. Thái Lan đang cho thấy được là mình là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Thái Lan khép lại vòng bảng với vị trí số 1 bảng A. Voi Chiến đã giành được 10 điểm sau 4 trận, ghi được 13 bàn, để thủng lưới 2 lần, bằng điểm với Indonesia nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Malaysia đã để thua Việt Nam 3 bàn không gỡ ở lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2022. Nhưng ở lượt trận cuối thì Bầy Hổ đã thi đấu bùng nổ ở trên sân Bukit Jalil để giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-1 trước Singapore. Họ giành vé vào bán kết với vị trí thứ hai bảng B kém đội đầu bảng Việt Nam một điểm. Nhưng với thể thức thi đấu hai lượt đi và về thì mọi chuyện sẽ khác. Malaysia đang thực sự cho thấy họ là khắc tinh của Thái Lan. 6 lần chạm trán Thái Lan ở mọi đấu trường gần đây, Malaysia bất bại với 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Ở tại AFF Cup 2018, Malaysia hòa Thái Lan 0-0 ở sân nhà ở trận bán kết lượt đi. Hòa hai đều trên sân khách ở bán kết lượt về và giành vé vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Trận đối đầu Thái Lan gần nhất diễn ra là vào ngày 22 tháng 9 năm 2022 ở Kings Cup. Malaysia đã cầm hòa đội chủ nhà với tỷ số 1 đều sau 90 phút. Sau đó thắng 5-3 ở loạt sút luân lưu cơn não. Đáng chú ý là những lần đối đầu Malaysia gần đây, Thái Lan đều xếp chiếu trên nhưng vẫn thua trận. Hai bên đều mất những trụ cột. Chủ nhà Malaysia có hậu vệ Azam bị thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp tuyển Việt Nam nên bị cho dò hai trận. Vì thế mà huấn luyện viên Kim Pangon sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của cầu thủ trụ cột này ở trong trận bán kết lượt đi với Thái Lan. Tương tự thì Thái Lan cũng mất nốt Sandrawat Dekmi ở trong chuyến làm khách trên sân Indonesia. Tiền vệ 33 tuổi này đã dính thẻ đỏ ở trong trận hòa một đều với Indo. Lâu nay thì huấn luyện viên Manopol King vẫn trung thành với triết lý bóng đá tấn công cho đội tuyển Thái Lan. Vị chiến lược gia người Đức này luôn quan niệm tấn công là phương án phòng ngự hiệu quả nhất nhưng có lẽ ông sẽ cố gắng hòa ở sân khách để quyết định trận đấu ở sân nhà. Chia sẻ với báo giới, huấn luyện viên của Thái Lan tuyên bố sẽ đá tấn công trước Malaysia. Chắc chắn là chúng tôi không đá phòng ngự trước Malaysia. Tuyển Thái Lan thi đấu theo phong cách mình giỏi nhất, kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu cũng như là tấn công đối thủ. Chúng tôi không thay đổi lối chơi quen thuộc của mình. Huấn luyện viên Mano Polking khẳng định. Ông Polking cho biết, ông và các học trò đã rút ra nhiều bài học ở trận hòa Indonesia. Đặc biệt là ở tình huống dẫn đến thẻ đỏ của cầu thủ Thái Lan sẽ không được phép lặp lại. Ở trận hòa Indo tại vòng bảng, chúng tôi đã phải thay đổi kế hoạch vì tấm thẻ đỏ. Những sai sót đó không được phép xảy ra ở trận đấu tới. Tôi cho rằng hai trận bán kết AFF Cup sẽ được định đoạt bởi những khoảnh khắc nhỏ. Huấn luyện viên người Đức nói tiếp. Huấn luyện viên Manuel Polking khẳng định ông và các học trò sẽ không lo trước sức ép lớn từ cổ động viên đội khách. Mặc dù sức chứa của sân đấu đã bị hạn chế so với công suất tối đa, nhưng số cổ động viên tới sân vẫn rất đông. Nhưng đó không phải là vấn đề khi mà cầu thủ của tôi đã quá quen với sức ép của những trận đấu lớn. Để có thể thi đấu tốt dưới sức ép của hàng vạn cổ động viên, cầu thủ Thái Lan cần có sự chuẩn bị tốt về tinh thần. Học trò của tôi cần phải giữ được bình tĩnh. Làm được điều đó thì tuyển Thái Lan coi như đã vượt qua được rào cản đầu tiên. Trong khi đó thì huấn luyện viên Kim Pan-gon của Malaysia cho biết Thái Lan là một đối thủ khác hẳn so với phần còn lại của bóng đá Đông Nam Á. Nhưng chúng tôi có phương án đối đầu với họ. Chúng tôi không có thời gian tập luyện nhiều với nhau, nhưng toàn đội thông tin cho nhau rất nhanh. Các cầu thủ thực hiện chính xác những gì mà tôi yêu cầu ở họ. Trách nhiệm của chúng tôi đó là thể hiện hết năng lực khi đối đầu với Thái Lan. Chúng tôi chơi theo cách của mình và mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ. Về lịch sử đối đầu và phong độ của hai đội, Malaysia chưa từng thất bại trước Thái Lan ở 5 năm gần đây. Thống kê năm cuộc so tài gần nhất giữa đội thì Malaysia thắng 2 trận, hòa 3 trận, ghi được 6 bàn và đều thủng lưới 4 bàn trước Thái Lan. Tại AFF Cup 2022, Malaysia chỉ nhận thất bại duy nhất trước tuyển Việt Nam, còn lại là thắng 3 trận ở vòng bảng. Trong 5 trận gần nhất, Malaysia họ thắng 4 trận và thua 1 trận, ghi được 12 bàn và thủng lưới 4 bàn. Thái Lan bất bại ở vòng đấu bảng AFF Cup 2022 giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng A. Thống kê năm trận gần nhất thì Thái Lan thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, ghi được 13 bàn và thủng lưới 3 bàn. Về đội hình dự kiến của Malaysia và Thái Lan, ngoại trừ sự vắng mặt của trung vệ Ahmad Pia, huấn luyện viên Kim Pangon đã có trong tay đầy đủ lực lượng tốt nhất. Malaysia sẽ đón tiếp Thái Lan bằng đội hình thiên về tấn công với các trụ cột đang có phong độ cao như là Roven Thiran, Win King, Halim Aziman, Rasis và Lock Về đội hình dự kiến của Malaysia, sơ đồ dự kiến là 4-2-3-1. Các cầu thủ dự kiến Hami, Ruben Tiran, Tan, Najim Cheng, Gan, Winkin, Halim, Aziman, Rasis và Lock. Thái Lan có trong tay đầy đủ lực lượng trước giờ ra sân ở trận gặp Malaysia. Huấn luyện viên Mano Polking không có nhiều sự lựa chọn nhân sự Đối với đội hình gồm các trụ cột như là Henry Bond, Bumathan, Jojen, Dangda và Adisak đã thi đấu 4 trận vòng bảng. Đội hình dự kiến của Thái Lan với sơ đồ dự kiến là 4-4-2. Các cầu thủ dự kiến Kittipong, Hyprakon, Kaman, Henvibon, Burirat, Phala, Bumathan, Jojen, Panja, Dangda và Adisak. Các cầu thủ đáng chú ý của hai đội Stuart Winkin Tiền vệ trung tâm 24 tuổi Sinh ra tại Anh Được coi như là phát hiện mới của luyện viên Kim Pangon Khi đã có 3 bàn thắng ở AFF Cup năm nay Terracin Dangda Tiền đạo lão tướng 34 tuổi Cho thấy phong độ chói sáng Và đang tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2022 Với 5 bàn thắng và 2 kiến tạo Nhận định trận đấu Malaysia tràn đầy tự tin bước vào cuộc đọ sức với Thái Lan sự hậu thuẫn từ gần 6 vạn cổ động viên trên khán đài Bukit Jalil sẽ giúp đội chủ nhà khỏa lấp được sự chênh lệch không đáng kể về chất lượng nhân sự so với nhà đương kim vô địch. Malaysia cho dù bị các chuyên gia đánh giá thấp hơn so với Thái Lan nhưng họ có thể giành chiến thắng ở trận này. Các trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan luôn diễn ra rất quyết liệt và giằng co về tỷ số. Với tư cách là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng bảng, Thái Lan được đánh giá cao về khả năng chọc thủng lưới của đội nhà. Trong khi đó thì Malaysia sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để nỗ lực giành một kết quả có lợi và trận đấu được dự đoán là sẽ khô hạn về bàn thắng. Tỷ lệ kèo bóng đá trận Malaysia gặp Thái Lan Với tâm thế của nhà đương kim vô địch, Thái Lan được giới chuyên môn châu Á xếp là đội bóng cửa trên ở trận lượt đi bán kết mùa giải năm nay. Tuy nhiên, nhà cái cũng chỉ đưa ra mức kèo chấp đồng banh là 1 trên 4 dành cho thầy trò huấn luyện viên Polking. Theo đó thì đây là tỷ lệ cược không quá chênh lệch và giới chuyên môn đang nghiêng về kịch bản trận đấu có thể kết thúc với kịch bản chia điểm. Nếu nhìn vào phong độ thực tế của Malaysia lẫn Thái Lan, kịch bản trên hoàn toàn xảy ra là kịch bản không bất ngờ. Nên nhớ rằng Malaysia đang có phong độ tốt khi đã thắng 6, hòa 2 và chỉ để thua một trận ở trên sân của Việt Nam trong số 9 trận đấu chính thức gần nhất. Trong đó thì họ đã từng cầm hòa chính Thái Lan với tỷ số 1 đều tại Kings Cup diễn ra vào tháng 9 năm 2022. Nếu tính cả trận đấu kể trên thì Mãnh Hổ đang có mạch 6 trận đối đầu bất bại trước Thái Lan, thắng 3 và hòa 3. Quay lại với đội khách, Thái Lan khép lại vòng bảng AFF Cup với phong độ thắng 3, hòa 1. Tuy nhiên thì bài voi chiến đã để thua kèo cả hai trận đấu gần nhất. Do đó mà người hâm mộ sẽ cần phải cân nhắc khi lựa chọn Thái Lan chấp đồng banh 1 trên 4 ở trận đấu làm khách trước Malaysia tối ngày hôm nay. Tỷ lệ kèo nhà cái Malaysia Thái Lan. Thái Lan chấp đồng banh nên lựa chọn Malaysia thắng kèo. Về tỷ lệ tài xỉu Không bất ngờ khi mà hai đội sẽ tiếp cận trận đấu với một lối chơi an toàn bởi vì tính chất quan trọng của trận đấu này. Không đội bóng nào muốn đưa mình vào thế khó khi bước đến trận lượt về, nhất là với vị thế đội khách của Thái Lan hiện tại. Thêm vào đó, phòng ngự là điều mà hai đội đã làm rất tốt ở giai đoạn vòng bảng. Các chuyên gia khuyên lựa chọn xỉu. Dự đoán tỷ số trận đấu Thái Lan Malaysia